Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Kiếp tài gây rối vận trình của người tuổi Tý trở trong ngày không được xuân sẻ, nhân duyên kém, dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp con giáp này cần phải giữ vững lập trường của mình, không để quyền thế hoặc tiền tài che mở mắt. Bản mệnh cũng nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, không nên hành động theo cảm tính, bởi có thể những điều tuổi Tý trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn.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 Chính quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu luôn nghiêm túc trong công việc, do đó con giáp này xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh được mọi người yêu mến, không phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn những người cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Con giáp này có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kỹ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, tuổi Sửu cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, ngũ hành mộc khắc thổ ảnh hưởng đến vận trình tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng nên chia sẻ mọi nỗi niềm cho cuộc sống, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Thực thần nâng đỡ vận trình tài lộc của tuổi dần trong ngày vô cùng vượng phát, con giáp này làm ăn có lộc trong ngày hôm nay, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư kinh doanh, hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi như ý muốn. Con giáp này vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên trong chuyện chi tiêu, người tuổi dần cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi, không suy tính kỹ càng thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay ngày tự hình dù bên ngoài người nói cười vui vẻ, nhưng bên trong con giáp này lại khá bất an. Bản mệnh bắt đầu so sánh bản thân với người khác, lại không biết thời gian tới sẽ làm những gì nên tâm trí càng rối rắm. Nhưng có lẽ tuổi dần chỉ nên tập trung với những điều diễn ra trong thời điểm hiện tại là đủ. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi mão đều tiến triển rất thuận lợi. Hôm nay là một ngày may mắn của con giáp này. Chính vì vậy, nếu ấp ủ kế hoạch gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay vào ngày hôm nay, chứ không nên chần chừ, do dự mà bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp. Con giáp này có thể gặp được quý nhân vào ngày hôm nay, người đó có thể là người quen của bản mệnh, quý nhân sẽ cho người tuổi mão hướng phát triển phù hợp, chắc chắn hơn vào tương lai. Hãy rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng trở thành con giáp giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn ngũ hành mộc khắc thổ, đơn tình duyên của tuổi thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Có giáp này với người ấy dễ nảy sinh cãi cọ, mâu thuẫn với nhau và nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa thể dung hòa giữa đôi bên từ trước đó. Khi tranh cãi nổ ra, bản mệnh nên giữ bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ thấu đáo hơn. Hãy kiềm chế bản tính nóng này của mình, nếu không người tuổi thìn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến mối quan hệ tình cảm đôi bên giãn nứt. Về phương diện công danh sự nghiệp, thiên quan khuyên con giáp này nên học cách lắng nghe người khác, không nên khăng khăng với ý kiến của mình trong tất cả mọi việc. Bản mệnh hãy dừng lại quan sát để nhận ra đâu là điều mình đã làm tốt, đâu là điều cần phải sửa đổi. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Do ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại, người tuổi tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại chuyện rắc rối, thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Con giáp này sẽ cảm thấy ức chế khó chịu vì những lời đồn đoán đặt điều sai trái về bản thân mình. Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể tính cách bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến tuổi tỵ gây thù chuốc oán với đồng nghiệp, tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Lúc này bản mệnh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người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 Nhờ có tam hợp phù trợ, tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc, con giáp này sẵn sàng bắt tay và thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Nhìn chung, vợ trình hôm nay tiến triển khá suôn sẻ, thuận lợi vận trình tài lộc của bản mệnh vẫn không có nhiều biến động, nhìn chung mới chỉ dừng lại ở mức khởi động. Tuy nhiên đây cũng chỉ là đầu năm thôi, các kế hoạch mà người tuổi ngọ đang triển khai vẫn chưa đi vào ổn định nên thành quả chưa có, có giáp này cần kiên nhẫn chờ đợi thêm ngũ hành mộc sinh hỏa, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Tuy chưa tiến tới tình yêu, nhưng có thể sau quá trình tìm hiểu biết đâu, con giáp này và đối phương sẽ dần cảm mến và yêu thương nhau. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhân chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Ngũ hành mộc khắc thổ, người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình. Có thể những người đó tiếp cận vì muốn lợi dụng con giáp này mà thôi. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cũng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới khác, nếu không muốn những lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuổi mùi đừng vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau chính quan lại báo cho con giáp này những dấu hiệu tốt trên vợ trình công danh sự nghiệp. Bản mệnh luôn làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao nên được mọi người quý mến và cấp trên tin tưởng. Đây là điểm mạnh mà tuổi ngọ cần phát huy nếu muốn thăng tiến trong tương lai. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ. Tuất, Dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Do tác động của cục diện dân thân tương xung, người tuổi thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không được ai chủ động giúp đỡ. Vào giáp này đừng quá bi quan hay chán nản, bởi nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để bạn rèn rũa bản thân. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay tụ tập bạn bè quá mà khiến đôi bên dần trở nên xa cách. Tuổi thân hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc trước khi tình cảm của hai người nguội lạnh nhé. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp tài thần hoặc hướng Tây để gặp hỷ thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của con giáp này thêm phần thuận lợi, trôi chảy hơn. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. từ vi tuổi dậu Trinh Ân hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu người tuổi dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này là người có tài, vì thế hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng và phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ những người luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, tuổi dậu có thể được cân nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên. Con đường thăng tiến vô cùng hanh thông, rộng mở. Tuy nhiên, ngũ hành kim khắc mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bản thân cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tuất thiên quan giáng họa, vận trình sự nghiệp của người tuổi tuất gặp chút rắc rối. Con giáp này rất dễ vướng vào tranh chấp với người có chức vụ cao hơn mình, do đó không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không chính bản mệnh cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn. Cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc thôi việc, bởi hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được triệt để vấn đề. Tuổi Tuất hãy dũng cảm đối mặt với mọi trở ngại trong công việc cũng như trong cuộc sống ngũ hành mộc khắc thổ, một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người, có như vậy thì mối quan hệ bền chặt và gắn kết được. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi trong ngày nhị hợp phù trợ tuổi hợi nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Ai cũng muốn kết giao với bạn bởi con giáp này là người có tính tình hiền lành, chu đáo và biết quan tâm. Có thể bạn mệnh sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nên hãy cố gắng tận dụng cơ hội của mình nhé. Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, con giáp này luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng và trở thành một người giàu có. Cấp trên cũng đánh giá rất cao sự quyết tâm của người tuổi hợi. Cục diện hợi dần lục hợp báo hiệu nguồn thu nhập khá, không gặp khó khăn gì về tiền bạc, tuy nhiên không nên vì thế mà tiêu tiền hoang phí, không có kế hoạch, dù con giáp này hay cảm thông với người khác nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng sẵn lòng đưa tiền giúp họ. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mão, ngọ,